đây là đang chuẩn bị đánh binh đang đánh binh nhé có báo không? có có bóng một không bốn bốn bốn bốn ba bốn để bỏ chia ra con số bốn đấy chia hết bài luôn này vâng bật điện lên vậy bật điện mà Đấy. bật điện lên trước thì vào đây cho cháu chơi với Đấy, anh so binh của em cái em có biết so binh không? Cầm bài so là quá Cầm bài tiếng gì bên bên đó tiếng tiếng bên ngoài đường hàng binh binh qua là anh chỉ cần nhìn những bài đấy nó đẹp hay không biết ngay đúng không đó dạ. vậy vâng. lấy lấy lấy lấy lấy trong bộ bài khác đi bài thiếu đâu thiếu một tờ là rồi ba thiếu ba dạ, thiếu ba thiếu ba thiếu ba thiếu thì nãy thấy gì mới tới đây cái này nếu mà cái điều chính xác của nó thì nó sẽ là thùng sẵn có nắp hoặc là ba cái thùng ba cái thùng còn lại là ba cái thùng một bên sai sai mấy cái này nó lên một con nữa là ba cái đâu đâu là thùng anh thùng năm con một tướng này để được gọi là không nếu như mà cái này mà nó lên một cái con nữa là cũng là bộ binh có hết là a cái thùng mà chiếu em đây tôi nào mua cái cái thảm giống như bên nhà anh ấy mấy cái ừ. ghép ghép đấy đấy con đấy cái đấy cái gì xài trên nó cái màu nó đẹp nhân viên anh quen đi đâu hết rồi à? ờ, phân tán hết rồi <laughs> đi hết hàng này bảo hành anh trục chặt cái gì là bảo hành có tem bảo hành đấy tem rồi sao đi bao số mấy em không mở long vậy ở tay phone à Ừ, ví dụ anh là người cắt bài đúng không anh để đây anh cắt từ đây anh cắt sang bên này thì nó mới báo được là cái đơn hàng kia đi thu tiền chưa không báo rồi quay hàng này chứ để dọc qua sau được ba ba ba ba ba bây giờ cái chị bên này này vào đây để để cái gì nó ba bộ bên này ba báo lớn không báo bộ bên không có báo hết nó báo mình không cần bên nó nhiều chế độ lắm anh à báo nhà lớn nhất nhà nhỏ nhất hai nhà lớn 13 lá không? Pin 13, lá Đúng rồi, nó nhiều chế độ Em không biết so đâu <laughs> Anh không biết đánh <laughs> Nhưng mà anh biết cách người ta chơi Em ơi bắt nó đèn nó sao ra nó mới nó bên này và nó tiếp được bên nào mà không tao không chịu cho mày máy tao vừa mua được mấy tháng rồi cho mày làm hỏng mày đem tao không chịu sửa em bảo nhưng mà tao không chịu em bảo tao không chịu bảo người tao không chịu máy tao bởi vì thủ thua máy thua mấy tao vừa mua xong tao chưa tiền chưa được ba tháng rồi nhưng mà nó mỏng rồi cũng chắc rồi làm sao mà sửa cái này không có được cái này bình thường không được bỏ vậy em tôi gỡ nó đi bỏ rồi nhà có bên cầu em chạy ra em có cầu nhưng bảy và em không có được em không có được tại vì dắt dắt của em là em thua cái sự em rồi thủ thủ thủ cũng thua không thủ thua là dư bộ dụng cái động cái đi à, tăng à, thảo này như thế này có tăng công lượng máy tính của cái bọn còn một cái bọn đây rồi có máy tính rồi à? dạ. mới mua xong bọn sửa máy tính đấy bọn sửa máy tính hay bọn vận chuyển bọn cài đồng bộ đúng để cầm xong rồi bộ phê ví dụ như bên nghệ sĩ văn thu à sáng tuổi lên thì nó sẽ tết nó bắt đầu cái bệnh này là nó bắt đầu đường hóa lắm nó cho, cho bài của anh là biết là bài đẹp chắc chắn là một cái bài còn phải phụ thuộc vào người bên đó có nhiều người xếp bài tào lao nhưng nếu mà biết đánh lỡ, lỡ, lỡ cầu quýnh ờ, sang ờ, thùng thì được nhiều gì đủ xé này nhưng mà nó tính nhiều đúng rồi nhưng mà kia đây xếp xúc nó chỉ bắt bài đẹp còn tùy từ bên bốn bốn ngày ngày tí không cường chơi quân nó cường không đúng là chơi hai em bận mà cái đấy thật không không cô nấu kiếm này nấu em lại phải rồi giờ tháng nay đó mới tổng số biết rồi thì hôm qua nay cô cũng không cần đâu có thật mà không phải ở về cô dạ, ơi hai em tấn bài đẹp nhất là lúc nào bài đẹp nhất đọc lắm thủ của mình con CVK 6 trang và minh chủ em chẳng biết đo anh anh anh mua anh mua dòng này này nó đáng đồng tiền em đưa cho anh con được hai ba năm mấy đây có Đấy. để tối mình quay nó rõ rồi có phải để bên ngoài nó lóa quá nó chóa nó lóa quá sáng nó chưa rồi nó tính đem dây cài thêm dung lượng nó đập vỡ rồi anh để sao này sao 40 phân 35 40 phân vừa nãy em báo mà vừa nãy một là phải khoảng cách của nó từ 40 phân trở lên tới khoảng tầm 40 phân là ok nhất đúng rồi nhưng mà như vậy thì nó báo lỗi được chưa dạ. được không? không có nghĩa là nếu mà bài ở trên cao thì nó báo được nhưng nó trên cao cũng được đúng rồi bài trên cao thì báo được nếu mà để bài trên đấy báo được nếu mà bây giờ thay vì anh để anh để máy ở dưới anh để bài lên nó báo anh có tin à báo báo chứ chỗ này độ cao của nó quá bình thường gần như với sao đâu đây đây đây đây đây à. báo tai nghe không có báo chưa chưa nó nếu mà như vậy đó báo đó báo đó có báo nhưng đây cái tầm này là báo có nghĩa là càng xa thì nó sôi càng xa ra nữa là nó sẽ sôi lên trên đúng không còn khi ví dụ mình đánh mình cầm này nó cũng báo nếu mà được khoảng cách gần cầm này à. cũng báo à, à. là nhà tí lúc Thank you.

chi đầu sắp chia đầu không sẵn nè sao giờ chứ nếu mà chơi cù thì cũng được đó nhưng mà nó phải xé ra nó phải không có hay lắm không là như vậy thôi ý là cái này là cái này là cái cành cá cá mình chơi chia giờ mình được đúng rồi cầm cái mình có quyền cầm cái cầm cái mình có quyền chia cho ai thắng cũng được hết mình chỉ cần chia cho mình hai ba bán thắng nhưng mà còn bán thắng thì mình chia đều cho mấy nhà kia ví dụ như vậy mình tính ra cái này cái này bắt buộc phải cầm cái bắt buộc phải cầm cái nhưng độ chuẩn là tuyệt đối cao hơn tùy có nhiều cái cũng khó nói nhưng xác suất không thể nào mà tuyệt đối trăm phần trăm được đâu có nghĩa là nó sẽ lựa chọn cho mình bài đẹp nhất ờ, cái cao nhất mình liêu luôn đây là chuẩn trăm phần trăm rồi máy này từ chơi rồi máy này đẳng cấp nhất bây giờ này mình liêu luôn cô để nước có hai con mắt cả à, một cái mắt camera còn một mắt chiếu riêng của bạn này chơi riêng người ta Đâu? ý là cái điện thoại này nó vẫn có camera riêng không có không có à có nhưng phải mua thêm cái đồng hồ ấy, nhưng không cần anh đánh một cái này đi đã chỉ cần đánh một cái này là được rồi còn ví dụ anh mua cái đồng hồ anh đeo tay anh cầm bài này, nó báo cầm đây này báo à. máy nó báo qua đồng hồ cái máy này cất vào đây cất đu túi đi anh đeo tay nghe anh cầm đồng hồ anh báo có nghĩa là nó cắt bài xong này đúng không anh làm cái đúng không anh chỉ cần đặt tay này vào chúng này xong chưa chia bài nhá nó báo cho anh biết thì anh sẽ bán nhà ấy đi đấy là anh mừng đồng hồ nhưng bây giờ anh đánh bằng cái này thôi cái này thì giờ cái điện thoại thì nó không dùng mà rồi nó bảy bảy mấy ngày bốn ngày nhá bảy em cắt đi bảy lá bảy được nữa anh đang sử dụng 68 ấy à anh sử dụng 68 à đánh liêng sử dụng cho anh ấy đánh ấy đánh ờ, báo nhà nào lớn nhất không được không được số 8 mình lấy bài mình làm con được làm cãi được số 8 với số 5 hai hai chế độ đều được có có chế độ báo nhà lớn nhất và lớn nhì anh thích chế độ nào cũng được tự anh cài đặt được bà bà ừ. bóp bài ông lấy bóp bài nó bằng nhé nó bằng nó kia nó chuẩn tuyệt đối ba và bốn nhà đúng rồi cá hai liêng cá <laughs> hai liêng liêng cá hai cái này nó có báo sam không báo có biết sam có sát có báo sát luôn không thì bạn có hiếm lắm ý là cái cái công dụng của nó có máu sát không chứ để mà không có sát là mình chết tại vì liên mình mình chính là mình chết sát phải không nãy giờ đang cứ thử mà chưa thấy sát bán nào không chưa thấy cho nên là chưa 8 điểm 9 điểm Máy này này không chơi rồi Thì cái không có vấn đề cách chơi thì nó quan trọng đâu à, Mình thấy cái bán nào mà dạy mới cảm thấy mà nó nó không an toàn đó, thì mình đâu có được theo cái gì nó không gì đâu có theo rồi biết rồi mình theo đâu đúng à, không bố bé là gà tim cái chữ đòn không hai mốt nữa khoảng anh ấy, anh lệch toàn vào bên trong của anh tí cho đỡ gió đỡ gió đỡ gió rồi Trung Quốc nó mở cầm hộ nó mà Trung Quốc ờ, Trung Quốc nó bảo là đem khang rồi dùng dùng dùng Không phải Anh cứ giữ thì tí này tới đây tiếp khách sau anh gọi lại Ui, không nhận ta, không nhận ta Bảo ok không? Không anh? Bảo, bảo Ồ đấy nhá, ví dụ anh làm con đúng không Con. bây giờ em ví dụ em là con thì anh bật máy đi anh làm cái đúng không bây giờ em cướp cái của anh này Em bật lên đi ví dụ này nhá bây giờ anh làm cái anh chia đúng không em đặt bàn đây em bốc, bốc cái này nó báo mấy nó báo hai mà anh chia anh chia là nhà số 2 anh chia em là cái mà nó là cái nó là cái em cái anh cấp thôi anh chỉ cấp thôi tôi tới nó chia chứ bây giờ này nhá em cúp bài đúng không anh à, ví dụ bây giờ em sóc lại em sóc bài này em sóc bài này dù em đã cái của anh đó à đây em đặt đây nó bao mấy một báo một báo một thì nhà em lất nhất rồi nhưng ví dụ nó mà báo bốn ví dụ nhé nó báo bốn này báo bốn chưa ba báo ba thì là nhà anh nhất rồi thì anh cướp được cái rồi đúng không à. còn nếu mà nó báo bốn thì anh bỏ đi một nếu báo ba là thì ba anh nhất rồi ba mình nhất còn báo bốn này Để thì mình chờ chừng nào mà nó chia một cách tự nhiên đúng rồi đấy anh em chia đấy em chia một cách tự nhiên mà nó nó về anh nhất rồi đầu cái bán này cỡ nào cũng đánh này chuẩn luôn cỡ nào cũng đánh để lấy cái lại đúng không đúng không nó báo ba báo bốn thì anh sẽ có thể giảm đi được báo ba thì nhất anh thì không phải giảm nhưng báo bốn thì anh giảm đi được là báo bốn thì bỏ đi một này đúng không em nghe này nhưng mà anh không giảng được là em, anh kênh bài là anh giảm ấy vâng, trong cái lúc anh kênh, kênh bài anh giảm đi ấy rồi vâng, đúng rồi à, bây giờ bật máy ờ, ừ, giờ về máy nó báo rồi là mình dỡ lên cao rồi mình dỡ lên cao là nó báo một lần một thôi chứ đâu báo hai lần nữa nó báo một lần một là kết quả thôi đúng không chứ là sau đó rồi là mình tự mình biết kết quả rồi là mình bây giờ nhá bây giờ anh anh cân nhỉ nó nó bao mấy ba nó một á một hai hai hai hai là bây giờ hai thì nó không giảm được một không hai phải báo ba hoặc là bốn ba bốn cây cơ mới được đúng rồi mấy hai hai luôn bây giờ hai thì đơn giản mà anh chỉ cần đặt cúp vài lần này cháo vài lần cúp nó lên bốn một một một anh anh này bởi một cốc cát bốn bốn giờ bốn bốn thì anh bỏ đi một bốn cắp lên bỏ một lá lên thì ba anh nhất tự, tự mình bỏ ra lá ngoài này đúng rồi tự mình bỏ thì em chia thì ba anh nhất ba anh nhất rồi yeah. Dạ. thì anh cướp được cái cướp được cái lên em chỉnh chế độ tám này đây không chỉnh chỉnh số đồ ấy 68 là nó, nó là mình ờ, bỏ lá bỏ lá cũng lấy được bài thôi bỏ lá bây giờ nhà này làm cái này anh lấy được bài để mình lớn nhất là mình tính được là mình sẽ bỏ bao nhiêu lá đúng không tính cho bỏ lá thôi đúng không Đấy, không cái đó thì cái cũng đó được thì biết cái đó đúng mình không? tự mình tính được cái tự mình tính đâu có vấn đề này mình tự tính được nhưng cái quan trọng là mình tính để mình bỏ là trên thì được dưới là không được đây được đưa chuyển sang cái kia được ví dụ ví dụ như chuyển sang cái kia được mình phải ngồi gần cá mình đừng không cần chuyển lên chế độ của anh cường nói là được tại vì anh muốn làm con nữa mà đúng không ừ, thì đánh bài liên là nó phải mình phải về con chứ đâu phải mình đánh bài nữa thông dụng số 8 nó thông dụng hơn nhiều người, thích đánh cái đòn kia bây giờ anh làm con đúng không ừ. à, anh anh kênh bài này đúng không kênh này đúng không ừ. nó bao mấy một nó báo dưới này xuống dưới là kết quả này còn một này bây giờ đệm vào sợ nó không không đệm vào không chuẩn không được được được một trăm trăm luôn mới ba đúng không em một này hai nhà ba nhà bốn ví dụ anh giờ chia là ba nhà, nhà cái này. nhà là cái đúng không là ba dạ, anh ngồi biết một cái hai nhà đúng không ừ. bỏ ba anh chỉ cắt một lá thôi cầm mình đơn nghi cầm một tuốt một lá chia ôi lọc. đúng không là ba anh lấy được bài của cái nếu anh cắt đi ba lá thì cái nhất anh cắt một lá một lá hạ rồi nhà cái một lá nhà hai nhà này hai ba hai giờ hai hai anh để nguyên bài lớn nhất hai là cái gì đi bạn lớn nhất đâu nếu hai là loại bên này này còn không đây không không không không không để chế độ lớn nhất nữa để chế độ khác chế độ cắt bài chế độ cắt bài anh mở đây chế độ cắt bài là nó tự động tính trong vấn đề cắt luôn đó chế độ cắt ví dụ nó báo 4 mình cháo xuống 4 lá thì bài mình lớn đấy là làm ờ, cả làm cái đây nhá ví dụ làm cái nhá ví dụ em làm cái anh bật máy lên này. đây này ví dụ bây giờ đang làm cái đúng không ừ. anh kênh bài này đúng không ừ. nó báo mấy 8. nó báo 8 thì mình phải bỏ đi 8 lá vâng. ví dụ em cái mà ví dụ em làm cái thì phải bỏ đi 8 lá bao, bao nhiêu thì bỏ đi bấy nhiêu anh hiểu em nói không nó báo mấy báo hai tức bỏ đi hai nếu mà là anh làm cái ừ. thì là anh chia là mình lớn luôn thì là bài mình lớn luôn bài em lớn luôn có bán cái không có bán cái quá ngon mình còn cái con cái thế là chế độ đây là này máy này bón năm em cắt đi năm lá là bài lớn nhất bài nằm cái còn hiệu máy bón năm cái vấn đề là em đang tính như này mình biết là mình cắt đi rồi nhưng mà cái vấn đề em đang tính là không phải mình làm cái ngoài đây được ok à, đây rồi, rồi anh cắt bài anh cắt đi hai lá chưa cắt hai lá đầu đi rồi vâng, đấy là bài lớn nhất đúng không nếu mà anh cắt đi bốn lá thì nhà cái lớn nhất anh cắt được hai lá thì bài giảm đi chuẩn năm sáu bảy không bây giờ bài con liêng luôn vậy em bảo chế độ ờ, này vừa làm cái vừa làm con được số tám chuẩn chưa anh hiểu anh hiểu cách đấy chưa ví dụ nó báo đi 4 thì anh bỏ hai quan trọng anh tùy vào địa điểm anh ngồi ấy <clears throat> nổi anh tính làm sao anh lấy được bài của cái ừ, đó lấy ví dụ mai ba năm mà anh cắt đi năm lá thì bài quan trọng là mình ngồi ở đâu nữa ví dụ không anh ngồi đâu thế thôi anh có tính làm sao tính từ lúc tính từ nhà mà ví dụ đấy đấy ví dụ cái ngồi này ví dụ không không không cần ví dụ đây cho đó đây đấy, đấy, đấy, mất tích anh nhá bên trên là số 8 nhá nếu máy ba một anh cắt đi một lá thì bài cái nó nhất máy ba năm mà cắt đi năm lá là bài cái nó nhất anh hiểu chưa nhưng bây giờ anh làm con <coughs> đây làm con ba bốn lá đúng không này máy ba một đúng không đó không đấy mà anh em tính tính em chiều ờ, kim đồng hồ này số em số 1 này nhà chia bài số 1 này số 2 số 3 số 4 anh thì số 4 đúng không máy ba một một bây giờ là anh phải đệm thêm à đệm thêm bài vào có nghĩa là một này hai ba anh một này hai ba anh số bốn này đệm thêm hai đệm thêm ờ, hai hai lá đúng không hai lá hai lá hai lá này à, đúng không đấy em chia đúng không một hai ba bài lớn nhất anh ví dụ cắt bài đấy cắt này học chia bài bài lớn nhất gần hết sữa và tôi thì nhất rồi. Ừ, ừ, cái gì Không, đấy này. Nó sẽ bảo. Ông gần hết rồi cả rồi, cũng ăn được. Em đang sợ đệm đệm đệm nó vào sợ về hàng hoàng đệm ra mất cả một trăm phần trăm vậy à bốn người chơi ba sáu tám một một nha cũng mới nha một thì anh phải một hai ba cộng hai lá đúng không đúng không đấy Bán lớn nhất này tám điểm chín điểm luôn nhiều khi nó lệch anh như sao lệch anh đặt bài nó chuẩn cây thì thuộc cây phò những cây thuộc vào máy không quét được trước khi mình hạ bài mình cố gắng mình vuốt lên quả mình quét được hết chỉ cần phanh móp lại đấy là đệm thêm mà đệm thêm mà tám nhà đi đánh nhưng mà anh có một người của anh anh làm cái anh chín người ta cắt cho ta ba lá thì vào anh to nhất lại cứ làm cái đi đấy rồi đây là đây là cái nhá ba ba như nào không đây là à. ba lá đây em đang chỉnh chế độ 68 mà chế độ ba thì chia luôn con cháu đi ba thì phân tích anh nhá máy bò ba nhá cái chế độ 68 ấy là làm cái về làm con máy bò ba nếu mà anh cắt đi ba lá thì là anh em lớn nhất đúng không mà anh để nguyên ba lá thì lẽ ra có nghĩa là ba lá này anh phải bỏ đi này nhưng bây giờ anh bảo không không bỏ nữa thì cái bắt buộc phải chia một này hai đúng không ba lá bỏ đúng không nên có phải nếu mà bỏ ba lá là nhà nó nhất đâu vài cái này bắt đầu vài cái này có vài cái này đấy nếu ba lá là phải anh khỏi phải bỏ bài nữa anh bỏ chia luôn anh tính bài nhớ nhá bài lớn nhất còn nếu mà anh cắt đi hai lá thì nhà này lớn nhất cắt đi một lá thì nhà này lớn nhất nhớ cái lốt bài ví dụ như là còn giờ nó may cho em được thử cái lâu ngày trước đây đang tập chia anh tập lòng cái tập lòng cái trước của cái chế độ này nó báo 4 thì cháu 4 báo 3 cháu 3 cứ báo bao nhiêu cháu xuống bấy nhiêu nó báo bao nhiêu anh cháu xuống bao nhiêu anh chia đi anh cháu xuống 3 là anh chia Bài nhiêu lớn nhất? Bỏ cái bài nó là bài lớn nhất. Vậy thì dễ. Đấy, bài lớn nhất, hiểu chưa? Đây chưa có số 8 các bài lớn nhất. Đây đây. Bên này không có wifi, cái ta bắt đèn nữa thôi. Cầm máy. Đây mày, em gửi qua wifi của tấm đi, à, của... Dạ? soi bên này không anh lành máy lên là máy tổng hợp máy là máy tổng máy tổng thì lúc nãy em báo anh cái này thì nếu anh không đánh binh thì anh lấy máy kia còn anh đánh binh lấy máy này một cái là 600 bản A một cái là bản C bản C thì nó cao cấp hơn cao cấp là nó chơi được binh còn tốc độ thì hai cái như nhau cùng là 600 okay. đánh được hết máy này cũng không được đánh được hết máy này đánh được hết máy này đánh được hết các trò đánh bài anh này hôm trước anh lên đây học đánh bài học dở rồi xong nay lại lên học tiếp bây giờ ở dưới quê ờ, chơi là bỏ cây nó không chịu mà đi quê tôi không cho bán cái luôn ừ có gì chơi ờ, máy mình có chơi không tùy vào chỗ. Đứng theo chỗ. Đúng rồi, tùy vào chỗ. chỗ có chỗ không cho ăn cá. không sao kẽ cửa không? Cho. Đơn giản thế bên người người người người ngồi ngồi trong sòng phím nhưng người ngồi ngoài đánh thôi. Không cho đánh thì ta ta chia bài bình thường mày. Đủ lập báo mình. Phím mà nó tới mấy cái tính ở trong là phim hay là không phim đúng không? Tại vì lúc mình chưa cái bài mình đặt được thì đặt được ví dụ như giờ cái đó thì em tính được cái cái vấn đề về cá thêm cửa ngồi đó thôi chỉ chờ cá thôi thì tính được rồi để để để để, để, để chia bằng có tự nhiên nhưng mà nó coi như mình chêm thêm tay là nó sẽ mất mất mất mất đi mất đi mất đi